trò mình cùng nhau đi xây dựng bảng nhân chín nhé. Cô có một lần lấy là 9 chấm tròn. Các con nhìn kia, cô đã lấy một tấm bìa và trong tấm bìa ấy có 9 chấm tròn. Có nghĩa là 9 cô được lấy một lần. Vậy cô có bao nhiêu chấm tròn? Ta sẽ viết như sau. 9 nhân 1 bằng 9 ta có phép tính đầu tiên trong bảng nhân 9. Bây giờ các con lại cùng cô lắng nghe tiếp. Cô lấy mỗi lần 9 chấm tròn và cô lấy hai lần. Vậy 9 chấm tròn được lấy hai lần, ta có bao nhiêu chấm tròn? Hãy cùng quan sát. Và ở đây các con thấy 9 chấm tròn được lấy hai lần. Vậy ta có phép tính nào? Có dễ không? Đó là phép tính 9 nhân 2. Vậy 9 nhân 2 các con đã học phép cộng rồi đúng không? 9 được lấy hai lần có nghĩa là 9 cộng với 9. Và bằng bao nhiêu các con nhỉ? Bằng 18. Từ đó cô trò chúng mình sẽ có phép tính trong bảng nhân 9, phép tính số 2 đó là 9 nhân 2 bằng 18. Bây giờ chúng mình lại cùng cô lấy tiếp nhé. Mỗi lần cô lấy 9 chấm tròn và cô lấy 3 lần như vậy, cô sẽ được bao nhiêu chấm tròn? Hay nói cách khác, 9 chấm tròn được lấy 3 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và 9 được lấy 3 lần sẽ bằng bao nhiêu? Ai giúp cô nào? 9 được lấy 3 lần, ta sẽ có phép tính nhân, đó là 9 nhân 3. Ai có thể giúp cô chuyển thành phép cộng nào? 9 lấy 3 lần có nghĩa là 9 cộng 9 cộng 9. Như vậy 3 số 9 cộng với nhau đúng không? 9 cộng 9 cộng 9 thì bằng 27.